con Jun nãy giao ơi Giật giật giật nè Mình không có hình nên không có làm trang được Mà Như con bạn mình nó có nhiều ảnh lắm Giờ xin nó một tấm mới được Gọi sống lướt hoài không thấy Kiểu này là chắc còn ngủ nè Nhỏ này phải đặt tên nó là Mon năm nướng mới đúng Mình với nó như có thần giao cách cảm vậy Mình làm xong gọi nó mới xuất hiện Ai mà lỡ yêu con Mon năm nướng chắc su hết cuộc đời luôn Xuân Có đâu, cái con nhỏ này Ông có nói gì tôi không? Mà sao tôi vậy mũi quánh à? Ông đấy nha, xem chừng tôi đó Phải chị, tối tôi được canh bà ngủ Thì tôi xem chừng bà được Còn cái này, con cho mình đã gọi Bảo Xuân ơi, tôi tắt cam nha Ông để cam nó đi, ông tắt tôi ngủ không có được Có một sự ngộ nghĩnh nhẹ ở đây nha Mon Ơ kìa Xuân này, tôi con gái mà, phải biết ngại chứ Ai tin bà được, chứ tôi là Chứ tôi làm sao, Xuân lương khó lèo kia Ôi, có cái tên đó hồi nào nữa vậy không biết có tên đó khi nào hả tôi không biết luôn như trên trời rơi xuống luôn thôi ông không biết vậy thì thôi tôi không nói đâu để cho ông tò mò chơi coi vậy mà được đó tức thiệt chứ ủa mà sao ông lên game sớm vậy thường thấy vô là đi huấn luyện mà sao nay đứng trong sảnh Bộ, ông chờ tôi hả? Bà ngủ nhiều quá, tôi bị ảo hả? Tôi nhớ ai thì nhớ, chứ tôi không có nhớ bà đâu Ở đó mà mơ đi nha Thôi thôi, mốt canh tôi ngủ, không tắt cam chịu chưa? Ông nói nha, nhậu nhẹo ít thôi, mốt mà có người yêu á, xong rồi á, quên tôi đi à Chuyện đó thì còn lâu lắm, không chừng là bà quên tôi thì có Sao mà Mon có thể quên đi Sun nhà tôi được nè Vô làm trận đi cho tỉnh ngủ tí Ừ, vô đi nè Ủa gọi đứng nhìn nhau luôn hả Sao không vô ý, ý, tôi tưởng ông làm chủ phòng Tôi định Bà định làm cái gì đây Sao bà đá tôi luôn rồi Thì chỉ có ông mới để tôi đá đó Bởi vậy thương Xuân nhất Thôi bớt bớt đi nha Tôi còn muốn có người yêu nữa đó Thì có sao đâu Bây giờ ông còn độc thân Thì tôi còn đá ông được Lỡ sau này Lo ở hiện tại đi kìa Bà lo xa lắm rồi đó ai Mon, bà chạy xa xa cái thùng ra nha Nó sắp bể rồi đó Địch mà bắn một cái Tôi gục cái kịch rồi ba ơi Địch nó bắn nhanh quá Cứu tôi nhanh đi Không thôi nó xuống tới bây giờ nè lưu lưu cho chịu cái tội hay chọc tôi nha Ơi kìa Cái bà Mon năm nướng này Mon năm nướng là sao vậy ông Năm là ngủ đó Bà ngủ như con lợn vậy Tôi đặt cho bà cái tên luôn Con lợn con Ông lại đấy cho tôi Tôi đi kiếm địch bắn Tôi đứng lại là hỏng xong với bà đâu Tôi không có khờ đâu nha Bà lên xe tôi chở đi nè Xem Xuân tay lái lụa đây Có địch trước mặt kìa Xuân Tôi trổ tài phóng lựu đẳng cấp thế giới cho bà coi Tôi phóng nó hết đạn rồi anh nó không có mất miếng máu nào hết trơn á Đẳng cấp hay quá mà Sao mà đỡ nổi Lia tem nha Xuân, ông qua bên kia đi Tôi bên đây là bắn nó được á Ây da, xong tôi rồi gói trống con này vậy mà không bắn được thằng kia hả? Sao mà... Ê, tôi cũng bị bắn lén chứ bảo bắn cái muốn xỉu luôn Ông ờ, không gánh được, sao mà bảo vệ tôi được? Ông xuống Tôi bảo bà là con lợn con gọi Tôi gánh sao mà nói tôi phải đi tìm người, vào gánh phụ Cái gì? Tôi mà... mà ông dám nói tôi con lợn đó hả? Không lẽ bây giờ tôi qua nhà ông chứ xuân Thôi thôi thôi, bà ở bển giùm tôi cái nha Bà mà qua đây, mất công hai đứa có nhà mới Ở 14 ngày nữa Ủa nhà mới là nhà nào vậy ông? Thì là cái nhà ở khu cách ly đó Tôi còn muốn ôm cái gói ôm của tôi nha tôi không muốn xa cái gói ôm của tôi đâu bà đường hồng chia cắt hai chúng tôi nha chưa để hết dịch đi tôi tới công chuyện với ông luôn đấy sốt ừ hết dịch đi rồi bà cũng không kiếm được tôi đâu sao vậy ông đi đâu hả hay ông có chuyện gì không có tại tôi trốn bà đó chứ bà như một phù thủy vậy ờ cái ông xuân này em hiền hậu nít na vậy nè lại còn đáng yêu nữa mà sao có thể thành phù thủy được hay vậy ông cái đó là đối với ai thôi chứ đối với tôi là không có có ai mà hiểu rõ bà như tôi được à nói chuyện với bà mà tôi quên chuyện này luôn rồi Chuyện gì đó có quan trọng không ông? Tôi định xin bà tấm hình làm cho nè Xuân, tôi nhớ điện thoại của ông tấm nào mà không có ảnh tôi đâu Ông bị làm sao ý Hả? quên nữa <laughs> Tôi không có nhớ luôn Đó, tôi thương yêu gì mình đâu Dỗi dỗi dỗi Tôi không có dỗ bà đâu Một tí nữa Cũng Xuân ơi Mày nói thương tao đi Tao không có giỏi mày nữa đâu Tao giỏi mày Cái mày đi nói chuyện với con nhỏ khác rồi sao Xuân <laughs> này kỳ quá hả Xuân ơi nếu sau này á, mà tôi có người yêu á, tôi sẽ kiếm một người như ông vậy đó Ủa, phải kiếm vậy chứ Bộ muốn banh cái nóc luôn hay vậy Mà kiếm người như tôi Ờ thì... Khoan, định có thêm thằng Xuân thứ hai hả? Không phải, mà là... Chứ còn cái gì nữa? Là trời, ông nãy cho tôi nói coi Ông mà ở gần tôi á, là tôi nhéo ông nãy giờ rồi đó Xuân nhảy nhót hả? Rồi sao ông im luôn rồi Không biết rồi hả Con gái khó hiểu thật chứ Bảo mình để cho nói Rồi tới lúc mình im hỏi sao tắt mít luôn rồi Tôi bị sang trắng tâm lý nhẹ rồi ba ơi ơi <laughs> Thì là tôi muốn có một người con trai hiểu tôi như ông vậy nè Ở Lúc tôi cần thì ông luôn xuất hiện bên cạnh tôi Ông đúng là người đàn ông lý tưởng của tôi luôn đó Xuân Khoai khoai Nước miếng kẹt nước miếng Ủa sao bà biết hay vậy Nói của bé dễ thương kia kìa cưng lắm nha Mà nói vậy thôi chứ tôi có Xuân là được rồi Ai muốn kiếm người yêu thì lên lít mát mà tìm đi nha có cái gì đó nó chai chai đây nha Mon Tôi với bà là bạn thân mà Có chun ở đây gọi nghĩa là sao Không có gì đâu Hai ta là một đôi bạn thân chi kỷ của nhau nè Bạn thân gọi có yêu được không Nói chung là không được Bạn thì lúc nào nó cũng sẽ lãng mạn hơn tình yêu Bởi vậy á tôi với ông á mức ở mức tình bạn thôi Con ơi tôi đã đỡ gì không biết nữa chun chun ra sảnh nè Tôi mới gạ được một anh nè Ra sảnh đi nè Hãy cho em sau cuộc đời luôn được ở bên anh